토예요. 토 맞습니다. 그럼 그냥 들어가? 좀 보고? 응. 그럼 들어가? 응, 그래. 네. 다들 옷을 갈아입었어. 오빠, <laughs> 뭐 먹고 싶냐? 아이스크림 오케이. Everything is okay. 아, 이거? 오빠 이거 좋아하지? 초코 들었어 나 다 봤어 <laughs> 초코 니 좋아 아니야? 리건 <laughs> 없어? 아 그거야? 제 이름이 김입니다 네? 뭐라고요? 네, <laughs> 다시 다시 예루미팅입니다. 반갑습니다. 아 얘는 아, <laughs> 이분은 네. 베트남 두 분 다 베트남 사람이에요. <laughs> 리 친구. 아 여기다. 못타이바 뭐 못타이바 뭐 요 못타이바 뭐 요 <laughs> 같이 가! 오! 예뻐? 우리가 <laughs> 아 여기가 솜땀 맛집이야? Cảm giác ở đây nó giống một cái chợ đêm Nhưng mà nó khá là nhỏ Kiểu này nè, nó sẽ có áo quần có những cái gian hàng đồ ăn thì ờ, bạn mình nói là ở đây có bán cái ờ, sông tầm cái gỏi đu đủ mà mọi người thích ăn <laughs> mình cũng rất là thích cái gỏi đu đủ nhưng bên này người ta làm gỏi đu đủ nó sẽ thằng bằng cái mắm gọi là ba lá giống như là mắm nem mà mình á rồi chưa chị đã thấy chảy nước miếng rồi đó 아 여기가 솜땀 맛집이야? 맞아 chút nữa thì tụi mình sẽ đây em nó mấy cái quả cà chua bên này cũng ngộ ngộ ha ừ. Ờ thôi cho anh ít kinh đây bò Đậu kẹp tăng phía lặng Đây là hả? Ở tay, 이거 먹어봐 뭐야? 토마토? 아 토마토 음. 어때? 저게 맛있나? 매워. 매워? 음. 응. 나는 못 먹겠네. 너안 뭐 먹어? 나딴 거. 오빠 먹으면 오빠 줄 거. 와 대박. 응. 여러분 나 사람 소국 사람 이거 매우 진짜 좋아요 아, 음. 이렇게 여기가 라면 다음에 토마토 파파야 베트볼 야채 음. 음 맛있어요. 맛있게 드세요. Nhìn là thấy cay, nhìn thấy chảy nước miếng. 이건 처음에 먹고 싶은데 음, 없어? 깨로를 씻어 먹어야 돼 아, 많이 먹지 말고 아직 결혼식 끝난 게 아니에요. 오후에 또 뭐 있대요? một ngày nữa để cái đứa đi ăn ờ, tắm hối á thì xin đạt đi ờ, đi đi xin đạt có là cái gì cũng sao thế này à, nó phụ một Ha ha ha. tùy chắc à. phải phở phở ngon không? Phở ngon hả? Phở phốt Ăn hiểu được là tại sao là Ăn biểu á Ăn biểu ơi, uống đi Khá đồ trên mọi người Ăn hết rồi nhưng mà không có quay lại kịp Giờ sợ hết trơn rồi ừ. Mọi người mà muốn ăn cái món cái món trộn như vậy đó, trộn đu đủ á, nên qua Lào ăn, đến Thái đi ăn bên Thái rất là nhiều lần nhưng mà bên Lào ngon chỗ là một cái level hoàn toàn khác <laughs> em mẹ trên như mẹ thả mai cho đến mẹ bình thường là mẹ à, <laughs> tự nhiên đi trên bình thường là mẹ chữ anh anh anh đúng thật của bản thân mình mình đang sống rất thật của bản thân mình các bạn <laughs> dạ, vâng. vâng, hết dĩa rồi Xem rồi lại Mọi người đâu rồi? à, và bên kia ngồi rồi là bạn người là ừ, hợp với với uh... À, hộp sang. Ồ oh, đẹp. đẹp. Đẹp đẹp đẹp đó. Hợp dễ sợ luôn á. Ừ để coi ly hợp với đôi nào ta wow lồng lộn quá ê trinh thôi chanh chanh rồi mà Được không ấy สิบห้าพันกีบสิบห้าห้าสิบห้าน้ำมันน้ำไม่ล้ำน้ำไม่ล้ำอ่าห้าสิบห้าอ๋อ dạ. năm mươi lăm năm mươi lăm rồi à, ờ. năm mươi lăm kiếp ôi à? 200. baht. โอชิบกชิปเงินไทยเท่าไหร่อะคะน้ำไม่ลำที่สองร้อยบาทอ่าอีกก็ชิปโอมาถึงชิปโอมันโดอ่าพิซซ่าเนี่ยแม่สลัด why the salad I don't know the salad cái túi giống ở Thuận An đúng không? nhưng mà bên này nó làm khác kiểu hoàn toàn giống kiểu mình thấy là mình kiểu một cái nét truyền thống của Lào á 50 ngàn tiếp cuối cũng dễ thương quá nhưng mà cái kiểu của nó nhìn hơi già dặn á mình không có thích lắm nó không có hợp với lâu lâu đi chơi như vậy cũng thấy vui lắm nếu như mà mọi người mà đi chơi theo nhóm á, thì à, mình nghĩ là các bạn nên một lần đi thử xe buýt đi qua Lào chơi là một trải nghiệm rất là thú vị cứ nghĩ là không vui nha nhưng mà ai ngờ là vui không tưởng <laughs> ừ. mà có một phần là do mình có bạn ở bên đây nữa bạn mình chở đi chơi rồi chở đi ăn đi uống cho nên là ừ, cũng không bởi vì bên này không có taxi không có taxi cũng không có phương tiện đi lại nhiều á chủ yếu ở đây là ai cũng mua được xe hơi hết bởi vì bên lào là người ta hỗ trợ mua xe hơi thuế cũng không cao không có thuế cho nên là ai cũng có thể uh, sở hữu xe cho nên là họ không có đi taxi hay là xe ôm người grab giống như ở mình thấy ở Việt Nam thấy có grab hơi bị ok kiểu ai đi chơi ai ai tới Việt Nam chơi cũng không có phải lo lắng về cái phương tiện đi lại hết Việt Nam mình là nhất thôi <laughs> hẹn gặp lại